chào mọi người Mình là Trần Văn Thảo đây Hiện tại mình đang chuẩn bị đi tham gia chương trình gọi là Ford Driving Skill Fly phiên bản địa hình Đây là một trong những chương trình đặc biệt nhất ở sân Tây mà mình, mình thấy ý mình sẽ rồi mình sẽ quay đoạn đường đi ở đây đã ok ờ, mình hiện tại mình đang đường cao tốc 8 ok ok mình sẽ quay cho mọi người biết nhá ok ok nhưng mình đặc biệt <clears throat> mình cũng sẽ xem em em, em họ operate như thế nào nào nhá họ operate như thế nào nhá còn bây giờ uh, không để các bạn chờ lâu nữa mình sẽ sẽ bỏ các bạn đi đường cao tốc này nhá ok Ok, và đây chính là off-road <coughs> Chắc chưa chưa Ôi dồi ôi Đã lắm Lần đầu đến vậy Nha. Lần đầu gì? Không, không, không, không phải, con nhầm Lần đầu đi đi cho chương trình này Để mình sẽ khám phá được Thứ này bao lần ừ, Wow Không phải, có chương trình Ford ừ. Có chương trình của Ford, con nhầm ừ. Em đi sâu vào đó ok mình cờ có khá nhiều cờ anh em anh biết không ui giời yes khá là đỉnh off-road off-road là phải chết ừ, ok rồi ui, trời rồi máy này luôn luôn nhá đi đi qua chỗ này wow yeah. wow mới đến khu sự kiện wow chắc có bắt gửi giao đây à không không phải đây đến với khu sự kiện này đây wow đây cũng là khu sự kiện là biệt này dàn xe phò ok chính là lốp xe off-road đặc biệt này Wow anh em Wow anh em Đây là đỉnh chưa Đỉnh chưa Chất lắm anh em ạ thao tác điều khiển cái xe của mình Ngoài ra một số các chi tiết Cái này thì nó hơi khó hình dung uh, Với chúng ta Nhưng chúng ta cũng phải nắm sơ sơ bộ một chút Và uh, có những trải nghiệm thực tế Ví dụ như nhà những cái, cái, cái con số nó rất là khô khan Như là góc tới, góc thoát bao nhiêu độ Hay là quảng dáng gầm xe điều điều đấy nó nó giúp hình dung vâng. là ví dụ cái góc tới anh em ạ mà khi mà à, góc tới chắc là chúng ta đọc trên cái có gì bố đăng ký hộ nhá bản giới thiệu về xe chúng ta sẽ biết thì chúng ta có hình dung nôm na là cái góc đó vâng. thì khi mà chúng ta tiếp cận là một cái góc nghiêng như thế thì nó cho phép chúng ta tiếp cận với góc tối đa là bao nhiêu để cái đầu xe nó không bị chạm vào cái cái cái cái, cái, đường, cái, cái, cái, cái, cái địa hình đó. Đấy là cái, cái thứ nhất. Cái thang này khoảng sáng xe là cái khoảng sáng từ điểm thấp nhất là mùng mấy xe, tháng nhỉ? Tức là dưới à, cái mùng cái vi sai ấy, thường là như thế. Và 5 tháng với ví dụ 2 à, 10 21 cm thì chúng ta hình dung là nếu như chúng ta đi wow. qua một cái địa hình mà chúng ta đi qua Để em đi khám phá xem. Mà nó cao Đấy chính là khu tối đa có mà chắc chắn là sẽ được trả. Đền để làm anh em ạ tất lắm anh em ôi dồi ôi ngon nữa bây giờ mình sẽ ăn thử nhá nên mang ra cái bãi à bánh này ngon quá anh em ạ à. vào đây mình sẽ tiến hành bây giờ mình sẽ tiến hành ăn cái này nhá wow. Rồi, anh em để cho anh em đây khu đăng ký check in nha à có chào chào cô chào anh chị đây chỗ check in đúng không anh chị em chỉ quay thôi anh ạ wow anh em xem nhá và đây khá nhiều xe Ranger và Everest siêu xe chinh phục được cả ngày ui giời ơi kinh chưa anh em còn đây là đường xuất phát em thấy chưa tiêu chuẩn chinh phục chinh phục là phải chất chất vâng anh em em xem này wow Everest wow xe đẹp luôn anh em từng hàng xong mình ấy sơ qua có chỗ thế rồi đây ngồi ngoài đường cao em nhìn, nhìn xem tiêu chuẩn chinh phục và bất chết chất hết nhưng không ai được bốc phét đâu nha thì phải đỉnh mèo vâng chưa ừ, trời đây kiểu này là đỉnh để chỗ này đỉnh. ở đây xe của Ford Thăng Long rồi xe Ford Service Thăng Long trời Thăng Long Ford Service nhầm hơi hơi bị chất Ok Đây khu vực trò lái thử cho mọi người Nha à, anh em đường off road đường người, người đây là kiểu đây đây đường mang tính chất off road để dưới một mét thì không được đi để dưới một mét thì không được đi thì anh em cứ yên tâm thì mình Dạ em xin mời các anh chị có số thứ tự 1, 2, 3 lên xe số 1 ạ 1, 2, 3 của hai ba vâng. bốn vâng. em xin mời các anh chị có số à. thứ tự là một hai vâng, ba lên xe số một là xe ngoài cùng với mình lấy đồ ăn kia phải ạ wow ngon nhá dạ đặc biệt lắm đó có mày nói thì đi đỉnh đấy em xin mời các anh chị có số 1, 2, 3 Nếu mà con lớn thử số 1 con à. làm việc số ở 3, vùng cao số 4, thì, bố, thì con lấy ranh giờ nhá ừ. ở vùng cao các vâng, anh chị có số lái thử là 456 sẽ lên xe số 2 ạ. 3 4 5 6 bla bla. Và anh em. Ờ, oh, Ranger. Tỷ đã để. Đó. Thế xin mời các anh chị có à, số lái à. thử 456 lên xe số 2 ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bla bla bla. À. Wow, xe đang xuống Đang xuống đó Đây, thì chất oh, siêu nhiều hố Bùi toàn hương Của những ước mơ chế uh, xe lăn này đó thì cũng bắt được những cái máy này cũng rất là phải có đam mê mới mà theo wow wow ở đây là ranger họ đang giới, giới thiệu một trong những đào tạo đặc biệt nhất biết đâu nó sẽ là cái, cái xuất phát để sáng tạo Ờ, đường nghiêng này Wow, đường, nghiêng Trung đoàn một ờ, đường nghiêng đấy ui con thích con thích đường này ờ, Đường nghiêng hơi bị hay ừ. Đầu quay, quay đi Đường hơi bị hay Rồi đường nghiêng là phải chất Ôi trời ơi Đường lắm anh em ạ à. em sẽ quay cho biết Tuyệt vọng Chúng ta quay hàng lần hàng xe chinh phục chất yes phải chất đào tạo lái xe bây phải chất mình lên lên mình cũng đi như con wow trở lại thử dạ, hiện tại thì bên em đang có một xe vét ạ nhưng mà xe này sẽ không đi ờ, không lấy ờ, đường địa hình off road ạ mà sẽ đi đường thẳng nào có, có muốn trải nghiệm ạ khu nào mà xin là ban tổ chức ạ Ôi. Xe bố là xe đi đường thẳng đúng không? Ừ. Họ họ nói đúng Everest ạ. Đúng rồi. Cái này chỉ Ranger đấy, Raptor đấy. Đi đường địa hình thì Raptor và cái đầu đấy, thấy chưa? Quay đi. Ok, hơi chất. Đi. đây. Ranger. xin mời một anh ờ, bên đại lý ạ wow em xin mời một anh bên uh, các viên ạ có thể uh, hướng dẫn xe uh, ờ, các lái thử xe web ạ nói chung những cái đường này ở à, bị chất không em mấy thôi khổ sâu này Khỏi, quảng cáo rap to này Lives the Ranger Life ừ Yeah Thôi đỉnh lắm xe của hộ đánh sâu này hôm qua mình cảnh Đó bây giờ nữa Bố này Nếu con làm siêu thị bố mua rành rồi nhá ừ. Rồi Đấy thấy chưa Lái xe xuống nghiêng này <clears throat> Nghiêng hơi bị chất Đấy chất không Chất hơi bị chất ờ, Ok Ok ôi, ôi trời cái đá em nên nhớ cẩn thận nha ôi giời đi đi đi bộ nhớ cẩn thận nha ôi trời <coughs> ranger rồi địa hình địa địa hình là phải chất anh em ạ à. <laughs> yeah giờ gì đấy rồi rồi mình rồi mình nói đúng anh em nói Ông này dùng điện thoại kiểu vai ừ. thánh lên xuống cái đấy hả? vai Vãi chuộng Đẹp vào đây Đẹp trèo rồi chết chưa Ui giời Trời ơi Trời ơi Em hết Ờ, đi chơi chất Đặc biệt những cái tính năng cải thiện đây, xem nghiêng này vâng, còn đây xem hình tượng kiểu khác quay dưới này lên này, máu này mua xuống quay dưới gầm này xem mình mua xuống thế con lấy ghế mới gửi đến vai ghế mua xuống này này quay này này mua xuống bố đứng lên, con sợ ngồi chơi ngồi xuống con sợ không thăng bằng ạ Đấy, chưa? À, ôi, ôi. Rồi rồi Rồi đi kiểu Rồi đi xe kiểu Rồi con đứng Xem cái còn lại Cái này ờ, cái băng này chỉ mình con có Nên rất độc ừ. Con nhỏ phải chết Ngày 45 độ à? Nhiều, nhiều loại nghiêng lắm Từ bốn... À, ai cũng phải để ý thôi thì mình nghĩ còn đánh giờ đi cái đường cái đường này ấy thì mình thể đi là chất lớp mình nhưng bố mà đi vỉa nhưng bố mà đỗ xuân thành ý thì đi cũng chất bố nhỉ đi đi xuân thành ý nên là nhưng không đi được biển không không không dị đỗ xe ở biển ấy thì có ừ. có mà đỗ xe ở biển nên nguy hiểm có mà đỗ bây giờ con quay rất to rồi rất to ok không, không cần quay không cần chỉ đứng quay đi à, chất Em xin mời ba anh ạ, muốn lấy thử ờ, Everest vui lòng di chuyển ra khu vực uh, check-in ạ. Yes, Everest luôn. <laughs> Ờ, không phải để ở đây chính là bây giờ ở đây kiểu như kiểu như mình mình cũng nghĩ sắp hết bộ nớ rồi kiểu đi kiểu gì kiểu rồi chưa mình cũng sắp hết đây kiểu này mình cũng sắp hết bộ nhớ rồi anh em em không cần nhá đấy cái máy mình sắp hết cái máy mình sắp hết bộ nhớ rồi ok ok nha wow Everest Study đây là đi Everest Study có về vườn tốc độ mà thở đã thở có khác hoặc ờ, bộ thở có khác phải đi một tí it's a rescue okay the rescue ra đi cả rescue là đi cả rescue rồi ờ, ok mình sẽ mình đang trên đường về nhà nhá ok xin chào các bạn xin dạ, chào và hẹn gặp lại các bạn